sau đây em sẽ lắc thử cho các bác một vài chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều hay gọi là đĩa tài xỉu âm dương này đây ở trên cái đĩa này thì em đã đánh dấu rồi đã đánh dấu chiều âm và chiều dương rồi chiều tài và chiều xỉu bây giờ em sẽ lắc thử để xem là chiều như nào này đây bên này nó là tài này thì tương đương bên này nó sẽ là xỉu các bác nhá bây giờ em sẽ lắc 10 chén này 5 tài 5 xỉu này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này đó bây giờ em lắc xỉu này lắc xỉu các chỉ cần cầm lắc ngược lại hoặc có xoay chén về phía mình đây xoay ngược lại như này là các đã thể lắc ra xỉu nha một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này